Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con xin cung kính chỉ tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn nguyện phẩm thứ tư nghiệp cảm của chúng sanh. Bồ Tát vâng chỉ. Lúc đó, ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn có lớn sức oai thần của Đức Như Lai nên chia thân này ở khắp trăm nghìn một ức thế giới để cứu vớt tất cả chúng sanh bị nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai, thời chẳng có thể biến hóa ra như thế được. Nay con lại được Như Lai phó chúc từ nay đến khi ngày A Dật Đa thành Phật, làm cho chúng sanh trong sáu đường đều đặng độ thoát, xin vâng bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ lo. bây giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, những chúng sanh mà chưa được giải thoát tánh thức của nó không định Hễ quen làm dữ thời kết thành nghiệp báo dữ Còn quen làm lành thời kết thành quả báo lành Làm lành cùng làm dữ thì theo cảnh duyên mà sanh ra lăn mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngừng dứt Mê lầm trướng, nạn trải, đến kiếp số nhiều như vi trần Ví như loài cá bơi lội theo dòng nước chảy, thỏa thoạt tạo được ra rồi lại mắc vào lưới Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó Đời trước, ông Chót đã lập nguyện trải qua nhiều kiếp phát thệ rộng lớn độ hết cả hàng chú sách bị tội khổ thời ta còn lo gì. Định tử tại Vương Bạch hỏi. Lúc Đức Phật dạy lời như thế xong, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là định tự tại Vương ra bạch cùng Đức Phật rằng Ách Đức Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế, cúi mong Đức Thế Tôn lược nói cho. Bây giờ Đức Phật bảo Ngài định tự tại Vương Bồ Tát rằng Lòng nghe, lòng nghe, phải khéo suy xét đó ta sẽ bị ông mà giảng bày rõ ràng. Ông vua nước lân cận, vô lượng vô số na do tha bất khả thuyết kiếp về của trước. Có Đức Phật ra đời hiệu là nhất thiết trí thành tựu như lai. Ứng cúng, tránh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật ấy thọ sáu muôn kiếp. Chưa xuất gia, thời ngài làm vua một nước nhỏ kia kết bạn cùng với vua nước lân cận, Hai vua đồng thật hành mười hạnh lành làm lễ cho nhân dân. Nhân dân trung đức lân cận đó phần nhiều tạo những việc ác. Hai vua cùng nhau bản tính tìm phương trước để sát dìu dân chúng ấy. Một ông phát nguyện, tôi nguyện sớm thành Phật sẽ độ dân chúng ấy làm cho đều được giải thoát không còn thường. Một ông phát nguyện như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ làm cho đều đặng an vui chứng quả bồ đề thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật. Đức Phật bảo Ngài định tự tại Vương Bồ Tát rằng Ông vua phát nguyện sớm thành Phật đó chính là đức nhất thiết chỉ thành tựu Như Lai. Còn ông vua phát nguyện độ chuyết những chúng sanh tội khổ thời trung nguyện thành Phật đó chính là Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Quang mục tú mẹ, lại vô lượng vô số kiếp về tuổi trước. Lúc đó có Đức Phật ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai, Đức Phật ấy thọ 40 kiếp. Trong thời tượng Pháp có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh. Nhờ vì đi tuần tự giáo hóa mọi người, La Hán gặp một người nữ tên là Quang Mục Nàng này sắm sửa đồ ăn cúng sưởng La Hán, La Hán thọ cúng rồi hỏi nàng muốn nữ gì. Quang Mục thưa rằng ngày thân mẫu tôi khuất tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứu vớt thân mẫu tôi, chẳng rõ thân mẫu tôi thác sanh vào đường nào. La Hán nghe nói cảm thương bệt nhập định quan sát, thời thấy bà mẹ của Quang Mục đọa và chúa địa ngục rất khổ sở. La Hán hỏi Quang Mục rằng, thân mẫu người lúc sanh tiền đã làm những hành nghiệp gì mà nay bị đọa và chúa địa ngục khổ sở như thế. Quang Mục thưa rằng ngày còn sống, thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá trạch phần nhiều lấy ăn cá con và trạch con, hoặc chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tính đếm số cá trạch của người đã ăn thì đến hơn nghìn muôn, xin tôn giả thương xót chỉ dạy phải làm cách nào để cứu thân mẫu tôi. La Hán nghe nói sát thương bền dạy phương trước, ngài khuyên Quang Mục rằng, Ngươi phải đem lòng trí thành mà niệm đức thanh tịnh liên hoa mục như lai và vẽ đáp hình tượng của Đức Phật thời kể còn và người mất đều đặng phước lợi. Quang Mục nghe xong, liền xuất tiền của họa tượng Phật mà thờ cúng. Nàng lại đem lòng cung kính khóc than trước những đảnh lễ tượng Phật. Đêm đó nàng trên bao thể thân của Đức Phật sắc vàng sáng chói như ở núi Tu Di, Đức Phật phóng ánh sáng mà bảo quang mục rằng, chẳng bao lâu đây thân mẫu ngươi sẽ thắp xanh vào trong nhà của ngươi. Khi vừa biết đói lạnh, thờ liền biết nói. Sau đó đứa tờ gái trong nhà sinh một đứa con trai, chưa đầy ba ngày đã biết nói, trẻ đó buồn khóc mà nói với quang mục rằng, Nghiệp duyên trồng ngọc xanh tử phải tự lãnh lấy quả báo Tôi là mẹ của người lâu nay ở chốn tối tăm Từ khi vĩnh biệt người tôi phải đọa vào đại địa ngục Nhờ phước lực của người đến nay được thọ sanh làm kẻ hạ tiện Lại thêm số mạng ngắn ngủi Năm 13 tuổi đây sẽ lại bị đọa vào địa ngục nữa Người có phương thế gì làm cho tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở Nghe đứa trẻ nói quang mục biết chắc là mẹ mình Nàng nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng đã là mẹ của tôi, thời phải tự biết tội của mình đã gây tạo hành nghiệp chi mà bị đọa vào chốn địa ngục khổ sở như thế. Đứa trẻ đáp rằng do hai nghiệp giết lại sinh vật và chê bay mắng nhức mà thọ báo khổ. Nếu không nhờ phúc đức của người cứu nạn cho tôi, thời cứ theo tội nghiệp đó vẫn còn chưa được thoát khổ. Quang Mục hỏi rằng những việc tội báo trong chốn địa ngục ra làm sao? Đứa trẻ đáp rằng những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, dẫu đến trăm nghìn năm, cũng không thuật hết được. Quang Mục nghe xong than khóc, rơi lệ mà bạch cùng giữa không rằng Nguyện cho thân mẫu tôi khỏi hẳn địa ngục khi mãn 13 tuổi không còn có trọng tội cũng không còn đọa vã đạo nữa. Xin chư Phật trong mười phương thương xót chứng minh cho tôi vì mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như vậy. Như thân mẫu tôi khỏi hàn trốn tam đồ, hạng hạ tiện cùng thân gái, cùng những kiếp không còn thọ những quả báo xấu đó nữa. Tôi đối chúc tượng của Đức Thanh Tịnh lên hoàng bụng Như Lai mà phát lời nguyện rằng từ ngày nay nhẫn đến về sau đến trăm nghìn một đức kiếp trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo tôi nguyện cứu vớt chúng nó làm cho tất cả đều thoát khỏi trốn ác đạo địa ngục súc sanh và ngạ quỷ những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sao tôi mới thành bực tránh giác? Quang Mục phát nguyện đó xong liền nghe tiếng của Đức Phật thanh tịnh lên Quang Mục Như Lai dạy rằng Này Quang Mục nhà ngươi rất có lòng từ mẫn vì mẹ mà phát ra lời thệ nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc mãn 13 tuổi khi bỏ báo thân này sẽ thắc sanh làm người phạm trì sống lâu trăm tuổi Sau đó vãng sanh về cõi nước vô ưu sống lâu đến số không thể tính kể Sau rốt sẽ thành người sau dốt sẽ thành Phật độ nhiều hạng người trời số đông như số các sông hằng. Đức Phật bảo Ngài định tự tại vương Bồ Tát rằng Vị là hán phước lành độ quang mục thừa đó chính là vô tận ý Bồ Tát Thân mẫu của quang mục là Ngài giải thoát Bồ Tát Còn quang mục thời là Ngài địa tạng Bồ Tát đây vậy Trong nhiều kiếp lông xa về trước Ngài có lòng từ mẫn phát ra hàng hà xa số lời thiện nguyện độ khắp chúng sanh như thế về đời sau, như có chúng sanh không làm lành mà làm ác như đến kể chẳng tin luật nhân quả, kể tà dâm vọng ngữ, kể lưỡng thiện ác khẩu, kể hủy báng đại thừa. Những chúng sanh có tội nghiệp như thế chắc phải bị đọa vác đạo. Nếu gặp được hàng thiện tri thức khuyên bảo quy y với Ngài Địa Tạng Bồ Tát trừ trong khoảng khảy móng tay, thời những chúng sanh đó liền đặng thoát khỏi báo khổ nơi ba ác đạo. Nếu người nào có thể quy kính và chiêm mức đảnh lễ ngợi khen cùng dân cùng những y phục đồ ăn vật uống các thứ chân bảo, Thời người đó trong trăm nghìn ức kiếp sau thường sanh ở cõi trời hưởng thọ sự vui thượng diệu. Còn như phước trời đã hết mà sanh xuống chốn nhân gian cũng thường làm vị đế vương trong trăm nghìn kiếp lại nhớ được cội ngày trong nhân quả trong các đời trước của mình. Này định tự tại vương, Ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức oai thần rất lớn không thể nghĩ bàn nhiều sự lễ cho chúng sanh như thế. Các ông những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Ngài Định Tự Tại Vương bạch Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Xin Phật chớ lo, nghìn một đức đại Bồ Tát chúng con đều có thể nương oai thần Đức Phật mà tuyên lúc rộng kinh này, nơi cõi diêm phù đề để cho lợi ích chúng sanh. Ngài định tự tại vương bạch với Đức Phật xong bèn cung kính chắp tay lễ Phật mà lui ra. Từ Thiên Vương hỏi Phật, bấy giờ bốn ông Thiên Vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa nhẫn lại đã phát nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay mà vẫn độ chết Ngài lại còn phải phát ra lời nguyện rộng lớn nữa? Cúi mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Bây giờ Đức Phật bảo bốn vị thiên vương rằng Hai thay, hai thay, nay vì muốn được xử lễ cho chúng sanh Ta vì các ông cùng chúng thiên như là hiện tại và vị lai Mà nói những sự phương tiện của Ngài Địa Tạng Bồ Tát trong đường sanh tử Nơi Diêm Phù Đề ở ta bà thế giới này Vì lòng từ mẫn xót thương mà cứu vớt độ thoát tất cả chúng sanh bị nghiệp báo Bốn ông thiên vương bạch cùng Đức Phật rằng Vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe Đức Phật bảo bốn ông thiên vương rằng Từ kiếp lâu xa như đến ngày nay, Ngài Địa Tạng Bồ Tát độ thoát chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện. Ngài thương xót chúng sanh mắc phải tội khổ đời này lại quan sát vô lượng kiếp về sau tội khổ cứ lây dây mãi không dứt vì lẽ đó nên Ngài lại phát ra lời trọng nguyện. Ngài Địa Tạng Bồ Tát trong cõi diêm phủ đề Nơi thế giới ta bà dùng trăm nghìn một đức phương trước để giáo hóa chúng sanh này bốn ông thiên vương, ngài địa tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại loài sanh vật thời ngài dễ rõ quả báo với lụy đời trước mặt phải bị chết yểu nếu gặp kẻ trộm cắp thời ngày dạy rõ quả báo nghèo khốn khổ sở nếu gặp kẻ tà dâm thời ngày dạy rõ quả báo làm chim sẽ sẻ bổ câu uyên ương nếu gặp kẻ nói lời thô ác thời ngày dạy rõ quả báo quyến thuộc kình chống nhau nếu gặp kẻ hay khinh tre thời ngày dạy rõ quả báo không lưỡi miệng lở nếu gặp kẻ nóng giận thời ngày dạy rõ quả báo thân hình xấu xí tàn tật nếu gặp kẻ bòn sèn thời ngày dạy rõ quả báo cầu muốn không được toại nguyện nếu gặp kẻ buông lung săn bắn thời ngày dạy rõ quả báo kinh hãi đến cùng mất mạng nếu có kẻ trái nghịch cha mẹ thường ngày dạy dóc quả báo trời đất chu lục Nếu có kẻ đốt núi rừng cây cỏ thường ngày dạy dóc quả báo cuồng mê đến chết Nếu gặp cha ghẻ mẹ ghẻ ở độc ác thường ngày dạy dóc quả báo Thác xanh trở lại hiện đời bị roi vọt Nếu có kẻ dùng lưới bắt chim non thường ngày dạy dóc quả báo cốt nhục chia lìa Nếu có kẻ có kẻ phì báng tam bảo thời ngày dạy rõ quả báo đuôi điếc công ngọc nếu có kẻ khinh chê gió pháp thời ngày dạy rõ quả báo ở mãi trong ác đạo nếu có kẻ lạn phá của thường trụ thời ngày dạy rõ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục nếu gặp kẻ ô nhục người thanh tịnh và vu báng tăng giả thời ngày dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sanh nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chặt giết hại sinh vật thời ngày dạy rõ quả báo phải luân hồi thường mạng lẫn nhau nếu gặp phá giới phạm trai thời ngày dạy rõ quả báo cầm thú đói khát nếu gặp kẻ phung phí phá tổn của cái một cách phi lý thời ngày dạy rõ quả báo tiêu dùng thiếu hụt những kẻ tao ta kiêu mạn cúng cao thời ngày dễ rõ quả báo hiền hạ bị người sai khiến Nếu kẻ đâm chọc gây gỗ thời ngày dễ rõ quả báo không lưỡi chậm lưỡi Nếu kẻ tà kiến mê tín thời ngày dễ rõ quả báo thọ xanh và trốn hẻo lánh những những chúng sanh trong cõi diêm phù đề từ nơi thân khẩu ý tạo ác kết quả trăm nghìn muôn sự báo ứng như thế nay ta chỉ nói sơ lược đó thôi những chúng sanh ấy trước phải chịu lấy các quả báo như thế sao lại đọa và địa ngục trải qua nhiều kiếp cũng nào được thoát khỏi vì thế nên vì thế nên các ông là bực hộ vệ người cùng bảo trợ cõi nước chớ để làm những nghiệp trường đó là làm mê hoặc chúng sanh bốn ông thiên vương nghe đức phật dạy xong rơi lệ than thở chắp tay lễ phật mà lui ra ha ha ha